don't. sao vừa thấy ca Bỏ hú gia đi tu từ năm 7 tuổi Sống tự lập, hàng ngày đi khất thực Theo tông đoàn, dư hóa khắp nơi nơi La Hầu La, cô là bộ chúng ta sống tự lập, học sống yêu thương Giúp đỡ ông bà, giúp đỡ mẹ cha Giúp đỡ bạn bè, dựng ra khắp muôn